xin dung bé trẻ phế ngò chẳng thiên hùng nhẹ béo bún thảo tỏ dung nhẹ miền chiếu kít thít khô la nhẹ chạy phun rổ nhẹ xin dung ô nần trẻ nhẹ chiếu à yên hắn hãy mây yêm nhẹ tổng yên yên hiếu đồng hài ỏi yếm chiếu như béo lạt cả nhúa chúng hài ngộ chiến yếm yên như xin chào hiếu yên yêu như bảo dung sinh giảng chiến như thiên hùng ô nần chia như chiếu như như hùng như như thiên hùng à yếm mây như chĩa tông cả lên nọ mới ló tu tống yếm bại hín và dạ quầy căn ló tóng số lão, bùa ton yếm mây như béo quá tế miền mai on lọ gian giản bảo dung chênh mây khảo mây tu cháo quá tế เซเลียบติ่งเฮียวมิงซีโอนบงเยเมียนมอ่อนหลอกนินบัวเจียบาคาหองง่ายนอมหองทิวเป็นอวมซิงเยตองเชียวกวยหยุ่งอย่าปุนว่านอมตอง sang uom buông dình mình nghe chàng hồ nhìn bùa cún mình cún hên tao tao chiều mình thảo xì ôn yếm thìn hùng nghe giảm hiền ôn nên chia nghe chéo thìn hùng à thốt muang yê tao cào nghe hòa ô ya khốp nghe thìn hùng à thố bang nòm muộn ô thiên hương à thố mê mặn yêu bua nhê thòng bài thố mê mặn mười lộn dầu on tài vua tàu nhêm hiền yếm mày nhê béo nhê là cả nhựa nhiệt thôi xe cầu lộn yếm cằn non tòng nhiệt xin thôi nhẹ yếm yê nhẹ thìn hù nhẹ béo chúa kèng xe cầu lùng yếm ọ miền nhẹ béo chiếu thiên hùng xe bản hồi chào thòng bài nhìn thấy em chào giang làng mãi mãi hải nhung lùng nhẹ chiếu nhàng chiến mãi thấy bùn dấu họp nhẹ miền 오는 제니 제와 先考没我的买安了。